và súp đô thị T-Cross ở bên dưới và xin mời tất cả các quý khách hàng hãy xuống trải nghiệm lái thử các dòng xe Volkswagen à, chúng tôi xin à, chúc giải đấu của chúng ta năm nay thành công rực rỡ các à, đội đua may mắn để chúng ta có các cái kỷ lục lập các cái kỷ lục mới của năm 2022 quý vị sẽ cùng theo dõi và đến với những tính năng nổi bật nhất của chiếc xe này ngay trong buổi sáng ngày hôm nay Ờ, các cái chướng ngại vật ở trên cái đường test thì ờ, có thể ờ, để kiểm chứng được cái khả năng vận hành của xe khả năng tăng tốc, khả năng phanh cũng như là độ ổn định, độ cân bằng của xe và cảm giác lái Yếu tố để mà đánh giá được một chiếc xe tốt hay không nó là nằm ở chất lượng xe và cả cảm giác lái nữa thì là hai cái yếu tố này đều nằm ở trên xe của Volkswagen Hôm nay mình đã lái thử ba mẫu xe của Volkswagen đó là Tiguan, Polo và Terramon Cảm nhận chung uh của mình đó là những mẫu xe này có một cái bộ khung gầm nhẫn động cơ rất là chắc chắn nó mang đúng cái chất uh, Đức ở trong mình có đầy đủ trong mình những cái tố chất của một chiếc xe Đức lái rất thích và hay trong các cái phần thi này thì ờ, theo mình tốt nhất là phần thi Gymkhana ở đây thì chiếc xe nó được uh, uh, bày tỏ ra cái sự chắc chắn của mình qua những cái khâu dích rắc cũng như là quay uh, khúc cua số 8 À, thực ra là anh ờ, vừa rồi thì anh mới uh, trải nghiệm lái thử con Tiguan thôi. Thế cảm giác uh, đầu tiên mà thấy rất là phấn khích đấy là cái cái cảm giác lái nó rất là nhẹ nhàng, đi vào các cái đường cua, đi vào đường rích rắc rất là dễ. Uh, cảm giác điều khiển con xe rất là nó nó đi theo đúng cái cái cái cái ý mà mình mong muốn. Đáng giá. Cái thứ nhất đây là cái cái cảm giác lái là khá là tốt, êm ái, mượt mà và cái thứ hai nữa là cái on wheel driver có nghĩa là khi mà đi xe mà đi lên cái ờ, cái cầu bập bênh ấy thì cảm giác là kể cả là có những có những cái thời điểm mà có bánh nó nằm ở trên không nhưng mà xe vẫn vượt qua các cái chướng ngại vật ờ, rất là nhẹ nhàng